theo nhịp mái hòa tiếng mai chúng ta diệt thù hôm nay áo nằm trong tay ta mai áo sẽ ra ngoài chốn chiến trường ở nhanh tay lên nào anh chị em ơi ở nhanh tay lên nào anh chị em ơi áo mai sông mùa đông đã đến gửi chúc tình thương nhanh chờ anh giải phóng lòng vui sướng sướng vui dạt dào tâm ai ông